quay phim là hết trơn rồi mấy anh ngồi yên đó nha cái phiên gõ đây mấy anh em tình hình dịch bệnh mà hàng ngày hàng giờ mấy ông ngồi nhậu kiểu này thì thôi rồi chết luôn Được. anh em đóng cửa là cho người không ai anh mượn cái bàn làm bản đây không con mới đi mà nó về